Insta360 X3 Một chiếc action cam kiêm luôn cả một chiếc camera 360 Mình cảm thấy là tuyệt vời nhất của năm 2022 anh em ạ Hôm nay thì mình đang đi ra ngoài một chút và nhân tiện chúng ta cùng đi trải nghiệm chiếc action cam này anh em nhé Phải nói là một chiếc camera 360 đúng hơn nhưng mà nó có thể kiêm luôn cả action cam cho chúng ta Vậy thì unbox ngay thôi Và đây chính là chiếc camera 360 của chúng ta Thì à, cái chiếc máy này nó có một số các cái điểm cải tiến phải nói là cải tiến khá là nhiều luôn đấy Thì mình sẽ đi qua nói qua một chút về những cái điểm cải tiến ở trên chiếc Action Cam này Cái điểm đầu tiên đó chính là em nó cho chúng ta dung lượng pin lớn hơn Em nó cải tiến cho chúng ta về cái kích thước cảm biến nó là lớn hơn Cũng như là một cái chiếc màn hình cũng lớn hơn nữa Nếu như mà trên phiên bản ISA 360 One X1 chúng ta sẽ chỉ có một chiếc màn hình siêu nhỏ Để chúng ta có thể nhìn được những cái thông số đang set up cũng như những chế độ quay Sang từ One X2 chúng ta sẽ có một chiếc màn hình gọi là có thể quan sát được thôi Có thể nhìn được cái uh, uh, chế độ quay cũng như là một số cái hình ảnh mà siêu nhỏ trong đấy Thì sang từ One X3 bây giờ chúng ta có hẳn một chiếc màn hình gọi là siêu lớn luôn Để chúng ta có thể setup, chúng ta có thể xem trước file ở trên này Cũng như là làm rất là nhiều thứ luôn Màn hình lớn hơn giúp quan sát có thể dễ dàng hơn Tuy nhiên thì kích thước màn hình lớn hơn, thân máy cũng dày hơn Và Bây giờ đây họ cũng nâng cấp thêm cho chúng ta về cả cái dung lượng pin cũng lớn hơn nữa lên tới là 1800 mAh. Cho nên là bây giờ đây chúng ta hoàn toàn có thể có một cái thời gian trải nghiệm nó được lâu dài hơn ở trên cái chiếc camera này. Ngoài ra nữa thì mọi các cái chi tiết cổng kết nối này, pin này hay là về các cái nút bấm ở trên thân máy hay là kể cả micro nó đều cho chúng ta chức năng là chống nước. Bây giờ đây thì cái việc chúng ta nhảy xuống hồ bơi không còn phải lo nữa em nó có thể tự chống nước lên tới là 10 mét anh em nhá à, cá nhân mình thì sau khi mình trải nghiệm một thời gian mình mang mình có thể rút được một số điều để mà so sánh với cả phiên bản Insta 360 X2 đời trước đó chính là cái dung lượng pin của nó trâu hơn là cái điều rõ ràng rồi nhưng mà về cái trải nghiệm màn hình cảm ứng nó rất là mượt và chúng ta hoàn toàn có thể làm được rất là nhiều thứ ở trên này chúng ta có thể set up hay là ngay cả khi chúng ta bật máy lên nó hiện lên một cái logo Insta360 trông rất là xịn sò như thế này và chúng ta có thể nhìn được trước cái góc quay của chúng ta ở trên này luôn rất là xịn ngoài ra nữa thì với kích thước cảm biến lớn hơn lên tới là 1 phần 2 inch nó lớn hơn phiên bản đấy trước kha khá nữa cho nên là bây giờ đây chúng ta hoàn toàn có thể quay video time lapse lên tới là 8K anh em ạ 8K nha anh em không nghe nhầm đâu phải nó rất là sắc nét luôn đấy và không chỉ quay video lên tới 8K thì em nó còn cho phép chúng ta chụp hình góc rộng lên tới là 72 megapixel rất là lớn và rất là sắc nét và ngoài ra nữa thì một số cái tính năng phụ bên cạnh mà chúng ta cần quan tâm tới như là tính năng mà khóa đường chân trời tức là ngay ở khi chúng ta có xoay máy như thế nào về chiều ngang đi chăng nữa thì em nó vẫn lóc cái đường chân trời lúc nào cũng là nằm song song với chúng ta đó rất là thông minh đúng không anh em Ok, à, ngay bây giờ thì không để anh em chờ đợi lâu thêm nữa Hãy cùng mình đi trải nghiệm ngay chiếc ISA 360 X3 này Để xem nó mang lại cho chúng ta chất lượng hình ảnh ra sao Và những tính năng của nó thực sự là tuyệt vời như nào anh em nhé Còn bây giờ thì bắt đầu thôi Vậy là chúng ta đã vừa đi trải nghiệm qua chiếc ISA 360X3 Vậy thì anh em có cảm nhận thế nào và anh em có yêu thích clip này hay không? Hãy comment bên dưới bình luận của video cho mình biết anh em nhé Đừng quên ủng hộ cho Tokyo Camera một like, một sub Cũng như là hãy nhấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những video mới nhất của chúng mình Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo